cái gì cho bạn để đang à, xin giới thiệu các bạn cần à, kisu chiều dài 425 độ cứng à, T33 này. review qua phần vỏ các bạn à, đang vừa về một lô phần ba khúc này dòng này và Asino sản xuất các bạn nhé đây là đốt ngọn bỏ cái cần này ra để review các bạn là hai khúc còn lại này đây là dây à, đeo các bạn là cố định cần lúc các bạn mang đi các bạn à, mang đi không cần bao ạ rút ờ, gốc này. Và cái này nguyên bản của nó là bát cao các bạn nhé mua ờ, thì hải đăng sẽ hạ bát miễn phí ờ, màu ngọc chai. dòng này sản xuất theo công nghệ của Shimano à, đi qua thì Hải Đăng sẽ quay uh, chi tiết uh, uh, quen một cho bạn cái này nó tầm khoảng uh, hơn 500 gram gì đấy các bạn đang sẽ cân uh, các bạn nha 506 gram các bạn Nó vừa tầm không, ờ, không nặng không nhẹ giá là 3 triệu 500 các bạn nhé dòng tầm trung các bạn ờ, có thể ờ, chơi bạo lực được à, nhấc bổng 10 cân đốt ngọn của nó là ba ly rưỡi các bạn đây là phần giáp khúc đấy các bạn Ờ, khoen khoen đề ba đấy khoen, à, gần gần khoen đề ba Rồi thì à, nguyên bản sản xuất in trang công nghệ của Shimano Vân Thuận bát ờ, Fuji ờ, các bát đều Fuji hết ngoài NS7 thì ờ, đa số dành cho câu lục này nhiều đánh bờ biển vào đánh bờ biển được đa số anh em câu lục độ này thì ok các bạn đây là phần uh, gốc và hai cái phần tôi cắm cho cần đây các bạn à, đẹp bầu một chai vừa rồi Hải đang uh, xin cho giới thiệu các bạn cần uh, Asino Kisu dài 4m25 độ cứng 33 Hải đang uh, Fishing chào hẹn gặp lại các bạn đến video tiếp theo của Hải đang Fishing